lên lai động qua bằng lăng ký con trai đó là mua được cái nhà cũng được hai tầng à cô không biết đồng bạc tới bây giờ cô cũng không biết xài tiền luôn nữa nè yeah. Dạ. nói cô cũng đừng có cười cô chứ không biết xài tiền luôn dạ yeah, con cũng đâu có xài tiền đâu con con đi làm xong rồi cái là đưa vợ đưa cho vợ con cắt cái tiền rồi có bữa mấy bữa chích ngừa đó cô, <laughs> chích ngừa mà virus nè cúm covid 19 rồi con ừ. mất trí nhớ đi làm về quên đưa tiền vợ luôn nó khánh nữa không dạ không có thăm thôi <laughs> chào mừng mọi người đến với chương trình tôi là trung dân Kính thưa quý vị, nhân vật của chương trình ngày hôm nay Trung Dân muốn giới thiệu với mọi người Xin trân trọng chào nghệ sĩ Kiều Mai Lý Dạ, xin chào uh, cháu Trung Dân Dạ <laughs> Nhắc đến nghệ sĩ Kiều Mai Lý Người ta thường nghĩ đến một diễn viên hài đã ở độ tuổi ngoại thất thập Nhưng nữ diễn viên Kiều Mai Lý lại vốn dĩ là một nghệ sĩ cải lương Bà bén duyên với nghệ thuật này từ năm 16 tuổi sự nghiệp của bà nhanh chóng có nhiều thăng tiến và được nhiều đoàn cải lương hồi đó săn đón như Minh Cảnh, Dạ Lý Hương, Trần Hữu Trang. Những năm 1975, sau khi gánh hát do chính bà và chồng thành lập giải thể, bà quay về hoạt động tại đoàn Thanh Nga và Trần Hữu Trang và cũng từ đó bà trở thành diễn viên hài được nhiều người biết đến như hiện nay. Sự nghiệp và đời tư đều có nhiều thăng trầm, nhưng nữ diễn viên vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật cho đến ngày hôm nay với tư cách là một nghệ sĩ chuyên nghiệp rồi cô có nhìn thấy được cái sự cạnh tranh khốc liệt không cô khi mà cô đi cái đoàn nhỏ đó thì nó khác cái cạnh tranh của nó rất là nhẹ nhàng nó không có đến nỗi tại vì có một mình mình cõi à dạ thì mình thấy rất là dễ nhưng khi mà cô bước lên từ cái ờ, một cái đụng nhiều nhiều mặt nữa đó cô xuất hiện trong những cái gánh mà gọi là đại bang đại bang đó bây giờ cô nói là dạ lý hương dạ lý hương khi mà cô về đoàn giải lấy hương khi cô ở đoàn bên cạnh thì cô cũng chỉ có một mình ngôi sao của cô thôi chứ không có cái ngôi sao nào mà trội của cô hết yeah. Dạ. thì khi mà cô về bước về giải lấy hương thì con có cả chục cái ngôi sao kép á thì có anh hùng cường yeah. Dạ. anh út hiền yeah. Dạ. dũng thanh lâm yeah. anh sang yeah. Đấy. rồi hề á, thì có anh Văn Trung yeah. Dạ. Tư Rộm rồi Tùng Lâm Thanh Việt đó con coi toàn là gai gọc không ha Thứ dữ không à, Còn bên Đào thì chị Bạch Tuyết, chị Ngọc Giào, chị Phượng Liên, chị Hồng Nga, chị Kim Ngọc, chị Mai Lan nữa rồi bây giờ tới cô nè trang bích liễu nè trời ơi cái cái đoàn giải lý hương hồi xưa mà cái cái cái đội ngũ nghệ sĩ này khủng khiếp vậy hả con khủng khiếp tới như vậy phải nói là toàn là sao không sao dữ không đó bởi vậy người ta mới nói là đại bang đại bang đó rồi hỏi con chứ bây giờ cô vô đó cô làm gì đây thì chỉ có nước hát mấy cái giai đào kế kế bên thôi chứ làm sao cô đâu không lẽ bây giờ kéo chị bạch tuyết xuống để cho cô hát tránh dạ đúng không trời ơi ngôi sao tao bự quá mà sao được giờ từ chỗ đó cạnh tranh rất là khốc liệt cạnh tranh không phải là cạnh tranh về cái ganh cái ghét nó không phải cái kiểu đó cạnh tranh về nghề nghề nghiệp tức là chị hát hay tới cỡ đó tôi phải theo chị tôi học mà học trong cái âm thầm của mình chứ không để cho người ta thấy mà cũng không để cho người ta biết để chi khi ra hát chị chín chị mười tôi cũng được sáu bảy thí dụ mình mình không có không có so được tới chín đâu nhưng mà sáu bảy cũng được tức là cạnh tranh về nghề nghiệp chứ không phải là cạnh tranh về quần áo hay là gì à, sắc dốc cái này kia không phải cái chỉ kim ngọc chứ có đẹp đâu mà cô lúc đó cô cũng xấu quá có đẹp gì đâu nhưng mà được có cái gì mình hát người ta thích nó cạnh tranh một cách tích cực rồi xong đùng cái mấy chị súng nhau đi sanh hết trơn rồi bỏ mình cô đó rồi mình phải lên mình thế mấy cái dây này ủa sao cô thấy người ta sanh rồi cô không đi sanh luôn trời ơi lúc đó có chồng đâu đi sanh có chồng đâu đi sanh <laughs> lúc đó tình cái nghe nó lập gia đình là sợ muốn chết là tại vì cái tên tuổi mình nó đang cái đà đi lên mà hồi xưa mấy ông bạn ấy à, mày mà lấy chồng sớm đó là cái nghề mày tiêu luôn đừng lấy chồng sớm phải để cho cái tên mình thiệt là lớn đi rồi mày mới có chồng rất là sợ có hồi xưa mình về một cái đoàn thí dụ như đoàn giả lý hương mình ký là kêu mình ký hợp đồng ký công tra đó con ừ. mình ký là bao nhiêu năm không cô bao nhiêu năm đúng rồi dạ. thí dụ như hồi xưa đó cô ký cho anh minh cảnh là 40 ngàn là hai năm yeah. Dạ. rồi lương mỗi một đêm của cô thí dụ cô nói một đêm là 50 nữa đi yeah. Dạ. đó còn cái tá cái hai bốn chục ngàn này là cô phải ký thành tám chục mà tám chục này là trong vòng 2 năm tức là cô phải theo cái cái cái cái lịch này là cô làm tập tuồng vừa hát gì này kia giờ giấc phải như người ta quy định hết nếu mà cô sai trong một cái này á là cô phải đền tám chục thời điểm ấy, là vàng bao nhiêu một lượng rồi cô Trời, cô không nhớ đâu bị cô không biết xài tiền lúc đó đó cô ký con trai đó là mua được cái nhà cũng được hai tầng à mua liền được cái nhà. mua liền được cái nhà đó cô về giải lê hương đó là cô ký là ba trăm năm chục ngàn là cô mua chiếc xe honda nhỏ nhỏ đó ừ đâu khoảng chừng à, mấy chục ngàn à đa xe hơi đó Dạ yeah, cái đa vậy là Honda ừ. 360 Honda ừ. nhỏ xíu đó Ừ dạ, đó. Dạ, dạ, dạ. đó cũng đúng mấy chục ngàn dạ. Và là hồi đó là vàng thì tôi cũng không biết xài tiền cho nên không không biết cái vàng nó nhiêu mà cái dạ. tiền nó nhiêu nữa Cô đi diễn đi hát rồi xong xuôi rồi cô hết lấy hợp đồng tiền bạc cô đưa cho gia đình cô chứ cô không có xài Cô không biết đồng bạc tới bây giờ cô cũng không biết xài tiền luôn nữa nè dạ. Nói con con đừng có cười cô chứ không biết xài tiền luôn Dạ con cũng đâu có xài tiền đâu con Con đi làm xong rồi cái là đưa, vợ đưa cho vợ con cất cái rồi, có bữa mấy bữa chích người đó cô <laughs> chích ngừa mà virus nè cúm covid 19 rồi con ừ. mất trí nhớ đi làm về quên đưa tiền vợ luôn nấu khánh nữa không dạ không có hâm thôi hâm <laughs> thôi hâm cái nhớ lại liền <laughs> cái thời mà trước năm 1975 con nói cụ thể là năm 1968 mà mậu thân nữa cô ừ. thì cái lúc đó cô đi diễn chưa năm 68 là cô về giải lương rồi mà trong cái thời điểm mà chiến tranh này kia rồi trong cái thành phố các đoàn hát thì sao cô ngưng hết đâu có hát được đâu con yeah. Dạ. tại vì cô còn nhớ cô còn nhớ à, cái đêm mà cô hát à, ở à, quốc thanh á ừ. thì bữa đó có bà chị của cô cổ bà đi chơi với cô xong cái mình bôi mặt đồ này kia cái mình đi ra lúc đó là mình thấy sao đường nó vắng que không có người nữa ủa sao ngộ vậy nói trong lòng đấy sao lúc trước mình ra thì vẫn còn người ta đi tới lui xe, xe cộ đồ còn mà sao tự dưng giờ lại không có người thì hai chị em mới ráng cuốc đi xuống tới chợ thái bình yeah. Dạ. xuống chợ thái bình cái thấy kéo hàng rào dạ, kẽm dạ. đồ đó ờ là lúc đó tại vì ở đó là ngay cái cái tổng nha cảnh cảnh sát đó kéo hết cái có chiếc xe taxi chạy tới cô đi không cô tôi nói đi đi đi hỏi cô đi đâu tôi về cầu bông ừ đi về cầu bông tôi cũng đi về đó đi lẹ đi cô mà ở đây lát không có xe cô về đâu hỏi sao vậy trời ơi người ta quấn giặt quá trời đất sao cô cô còn ở đây cô hỏi gì vậy cứ nói giặt ở đâu quánh ừ. <laughs> hỏi ủa giặt đâu đánh vô tới rồi vô tới quấn đại phát anh quá trời đất kìa thì hai chị em mới lên xe lúc đó thí dụ mình nói đi năm chục người ta lấy trăm mình cũng phải trả cho người trăm nữa chứ đâu có dám ấy cô ở cầu bông thì cái đài phát thanh nó nằm ở bên ờ, chỗ thị nghè đó quấn lửa sáng rực lên mình không biết tới chừng sáng hôm sau đó là mới nghe nói trời ơi vừa quýnh quá trời đất ơi sao mình quýnh vô tới đây dữ vậy nó ừ quýnh vô tới rồi thì lúc đó con biết trong cái thời gian đó thì quýnh ở bên chủ cái cái vùng mà bên là heo cũ của mình đó ra cái cuộc đó rồi thì bắt đầu mình mới làm ăn lại nhưng mà làm ăn lại thì nó lại không không không có trơn tru được nữa giống như cái thời đó nữa nó bắt đầu là nó chừng chừng chừng chừng lại rồi bắt đầu là thành phố cũng không có diễn được mới là kéo đi tỉnh hết tỉnh này tới tỉnh kia cho thành phố ngay ngay cái sài gòn của mình là hát cũng không cũng không có khán giả nữa cho nên vì cái chỗ đó tưởng đâu lúc đó là cải lương là chết lúc đó rồi đó nhưng mà xong rồi nhờ cái khi giải phóng vô lại là cải lương mới sống trở lại cô nhớ là cô đã đóng bao nhiêu tuồng không cô trời ơi bây giờ nói biết bao nhiêu tuồng không nhớ nổi yeah. Dạ. nhiều cô, lắm cô đã từng diễn với tất cả các dân ca nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu của cải lương tất cả hết trơn rồi ngày xưa thì soạn giả người ta viết một cái tuồng thậm chí một cái đoạn một cái câu ca cái tính văn học nó có đúng cái tâm huyết của người ta dạ yeah. con nhớ một cái giai đoạn mà con có xem trên youtube cô đóng vai một cái cô cô nàng chú chí hiếu và cô cô mai lan hay cô gì đó ở trên đóng vai là vua con nói cái đó là dán bài lật nữa đó trích đoạn trích đoạn là cái đoạn mà sông danh đó yeah. Dạ. cô ca con phải nói là thời đó cái giọng của con giọng hay còn gọi là làng hơi đó thưa quý vị à, trong nghề thì người ta kêu cái hơi thì cô bây giờ cô có thể ca lại một phần của cái câu một được không cô bây giờ cô chỉ nhớ câu vô thôi à được không dạ <laughs> nhưng mà cô nhớ câu vô rồi thì lát cô sẽ nhớ được câu một à nó ngộ lắm tại vì cái đó là phim thành yeah. Dạ. ra mình cũng không không có phải mà mình được sau này tại vì cô đi diễn nhiều quá cô không cô là không nhớ yeah. Dạ. không có nhớ nhiều chứ mình một lần đó rồi mình đâu có hát lại nữa đâu cho nên không có nhớ rồi vậy thì cô cô cô hát cái câu giọng cổ đó đi vậy ha yeah. Dạ. câu đầu thôi nha yeah chàng ở đầu sông em ở cuối sông nhớ nhau mà không sao gặp mặt dù hai ta vẫn cùng uống chung dòng nước in bóng ai đứa ở đôi ờ, bờ lấy dây này hơi bị thắt. <laughs> anh uh, Nguyễn Chánh Tính ngồi dưới làm khán giả làm khán giả xem cái trích đoạn ừ. chuyện cổ Bát Tràng cô đóng vai một cái vai thứ kế cô phượng liên dạ đúng rồi dạ ừ. thì cô có hát một cái câu giọng cổ khi mà cái diễn viên mà cái anh hoàng tử đó kêu đánh trống phải đánh trống đúng rồi à, chuyện con bắt đàn là bao nhiêu năm rồi cô cũng mười mấy hai chục năm rồi hơn hai chục con nghĩ là phải ba mươi mấy năm lâu quá rồi giờ cô không nhớ nó thật không nhớ Bốn mươi năm con năm nay là năm mươi lăm tuổi mà lúc con học lớp 6 thì cái à, phim đó mà đặt nữa rồi cái chương trình mà nãy con nói với cô á, là cái thời đó là tivi là còn trắng đen cô á, thì cô đóng tù nhiều nhưng mà nếu mà ca salon mà ca tân tân cổ giao duyên thì cô lại ít sau này là cô mới được thâu đâu đâu đâu, đâu cùng khoảng chừng ờ, một hai chục bài thôi là đã giải phóng vô rồi ngày xưa cô chỉ là diễn viên đóng những cái vai đào ca mùi con chưa thấy cô đóng tính cách trong cải lương đột nhiên cái cô chuyển qua hài thì cô nói con tại sao mấy người đó có bầu một mà bỏ cho cô làm hết trơn là vậy đó dạ đó cô nhắc lại cho con đó tại vì lúc đó là chị hồng nga cũng có bầu nè dai mụ mà sáu bảy chục tuổi ai làm mà cô thì cô ở không tại vì mấy cái tuần đó là trước khi cô về cho nên á, ông bầu xuân ổng nói thôi giờ chỉ còn con nhỏ này bắt nhỏ này làm thôi chứ ai làm mà con biết lúc đó là cô mới về giả dạ lương cô mới 17 tuổi à cái mặt còn non trẻ à mà đóng vai bà già sáu bảy mươi tuổi giống như cô bây giờ làm sao đóng được thôi thì cứ vô ai nhờ mấy chú vẽ mặt giùm cho mình thôi ra làm mà tao nói ai ra mà dồn cái mặt cô là hết hát luôn được <laughs> tại vì vẽ quằn vẽ quện con biết vẽ dấu chân chim nè nó để cho nó thành bà già mà rốt cuộc ra nó không có già mà nó mặt <laughs> mà còn nhớ chú chú chú ba ngà chú chú vẽ cho cô mỗi lớp khóc lúc trước giờ với chú cười hoài hỏi sao chú cười trời ơi tao vẽ cái mặt mày nó không giảm giống như con cọp la ve <laughs> thành ra tự dưng cái mình nó ủa sao kỳ vậy còn chú tư rợm chú ra chú kêu má ơi con con con con con chở má đi xong giờ má ông má phát ông cười luôn tại vì lúc đó là ông khoảng bốn mươi mấy rồi mà mà mà mình là mới có mười mấy tuổi cho nên ổng gặp cái mặt mình cái tự nhiên không bỗng cứ vậy hoài trời ơi làm mình thiệt đứng tim chịu không nổi luôn rồi thôi qua cái chuông đó rồi còn tại sao mà cô hát được hài tới bây giờ là phải nói là chị kim ngọc chị kim ngọc thì chuyên môn là những cái giai đó những giai dạ. em mà lý lắc rồi này kia đó là chị kim ngọc rồi xong chị cũng bể bầu rồi cũng ai cũng cô nhào vô hết mà vô mà cũng biết hồi mình con gái mới lớn mà mặc quần sát tới tới nay luôn đó rồi áo uh, ba lỗ đó trời ơi mắc cỡ quá trời làm sao hát anh hai hùng cường nói anh hát đi nhỏ anh hai ủng hộ mày hát đi mà cứ ngồi trong lòng ảnh không mà hỏi con sao chịu cứ tự nhiên ờ, hát đêm nay đi không có lo rồi cái mình tập hát cái tự nhiên cái mình làm cái chỗ đấy thấy khán giả người ta cười cái tự nhiên ý sao ngộ vậy mình nói lần nào cổ sao ngộ vậy rồi cái từ từ hát từ cái suất này qua cái tức suất khác cái bắt đầu mình dạng dĩ rồi bắt đầu mình mới thả thả cái cái cái cái cái cái, cái phiêu, mình phiêu, à, phiêu. mình phiêu theo cái cái vai tuồng này cái tự nhiên cái mình thấy mình thành công được tự nhiên cái tuồng tuồng gì không cô hồi đó là gái nhảy á cái nhảy à cái nhảy đó là lúc đó rồi xong đó đối đo đi đóng dài cho cô đóng cái đầu tiên của cô là cái gái điếm vợ hiền là cô làm em của chị bạch tuyết là con nhỏ đó mới có 15 16 tuổi thôi mà cũng mặc đồ y như vậy luôn rồi bắt đầu dần dần dần dần rồi mới qua tới đưa cho cô tới mấy cái vai mà con em chồng mà xéo sắc với chị dâu trời ơi đó giờ mình đâu có bao giờ mình xéo sắc với ai mà giờ phải xéo sắc xong rồi mình cũng ráng mình nhớ mang máng ví dụ ở lối xóm mình hay là mình đi đâu mình gặp một trường hợp mà chị hay là em gì mà nó nó xéo sắc như vậy cái mình mường tượng vô được mình làm vô dây liền cho nên á cái này á là cô nói là mình phải học từ ngoài đời mình đi học vô chứ không phải tự ai mà thiên tài mà nó ờ tự nhiên tôi hát được không phải vậy bởi tại sao á cô đi đường á có những cái chuyện mà bất chắc cái gì đó cô ưa để ý với cô ưa dòm lắm không biết ngày sau mình có trúng ngay cái dây đó không mà thiệt trúng giống như cô đó có cái bà đó nghe bà say rượu vậy thôi bà ngã tới ngã lui vậy chịu đời không nổi luôn vậy có nói trời ơi, sao đàn bà mà uống rượu gì ghê vậy mình nói nhưng mà tới đụng cái cái cô dược dướng cái vai mà người ta đi kiếm cô hỏi vô cái vai y như vậy vô một cái là ăn liền luôn mà tại vì mình cứ nghĩ hồi bà ngồi làm sao rồi cái cách bà uống rượu làm sao rồi cái cách bà nói chuyện làm sao rồi khi mà ấy rồi bà tỉnh rồi nó tỉnh mà cũng không phải tỉnh nữa nó tỉnh mà cái kiểu mà nó cứ cái chập <laughs> chờn chập chờn cái kiểu đó nữa cho nên mình phải học cái nghề này cô cảm thấy rằng hình như là mình học tới ngày mình nhắm mắt luôn chứ không không không có buông được đâu cô nói thiệt nếu mà mình còn yêu cái nghề này là mình sẽ không buông được